Chúng ta cùng đi vào ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 1 này. Cho các số thực dương x y thỏa mãn cái điều kiện. Thỏa mãn điều kiện là gì? 2 mũ x cộng với 2 mũ y bằng 4. Đề bài yêu cầu là tìm giá trị lớn nhất của cái biểu thức p bằng 2x bình cộng với y nhân với 2y bình cộng với x cộng với 9 lần xy. Và ở đây là bốn đáp án đề bài cho chúng ta. Các em viết xong đề đi, sau đó chúng ta sẽ cùng phân tích câu hỏi số 1 xem là cách giải quyết của bài toán này như thế nào. Chúng ta sẽ cùng phân tích các em nhé. Đầu tiên này, đề bài là cho các số thực dương. XY là dương rồi. Thỏa mãn cái điều kiện là gì? 2 mũ x cộng với 2 mũ y bằng 4. Chúng ta nhìn thấy này, ở vế bên trái của cái đẳng thức đề bài cho nó là một hàm mũ, còn vế bên phải là một hàm số. Vậy nếu như các em muốn rút rút x hoặc rút y trực tiếp từ anh này thì chúng ta thấy cái việc đó rút nó sẽ rất là khó. Nó sẽ xuất hiện đó là gì? Cả loga, cả hàm mũ, đúng không? Mũ trong loga mà các em thay vào đây thì làm bài toán của chúng ta nó lại phức tạp hơn. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Đánh giá. Đánh giá dựa vào đâu? Vì x, y là những số dương rồi, hai mũ x, hai mũ y lại càng dương, đúng không? Đấy, thì chúng ta có thể áp dụng Cauchy để đánh giá được. Đấy là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chúng ta nên đánh giá thêm uh, ờ, xy để chúng ta co xy lại. Nếu như uh, để ý đây này, hai mũ x, hai mũ y nó đều là đều là lớn không rồi, đúng không? Nếu như mà x để ý xem x mà lớn hơn 2 thì hai mũ thầy giả sử x bằng 3 đi chẳng hạn, hai mũ 3 là bằng 8. 8 thì chắc chắn lớn hơn 4 đúng không? Cộng thêm một số dương nữa thì không thể bằng 4 được. Vậy thì x và y ở đây bắt buộc phải nhỏ hơn hoặc bằng bằng 2. Nếu như x mà bằng 2 thì y bằng 0. Đúng chưa? Đấy các em thấy chưa? x bằng 2 y bằng 0. Tương tự y bằng 2 thì x bằng 0. Đấy, y có thể nhỏ hơn 2, x có thể nhỏ hơn 2. Đấy. Và các em chú ý ở đây là xy là những số thực dương. Vậy thì khi đó xy nó cũng không thể vượt quá 2, không thể bằng 2 được, đúng chưa? xy không bằng 0 mà. Vậy chúng ta sẽ đánh giá cái câu số 1 này đã. Đánh giá xy trước, sau đó chúng ta sử dụng cosi đánh giá cái đẳng thức để bài cho nhá. Vì này, 2 mũ x cộng với 2 mũ y bằng 4. Nên điều này chúng ta suy ra được là gì? Tương đương với